kìa rời đâu Nhanh Cút Đây rồi, mấy tên nữa chết này từ từ sao nó lại bò ra giữa ơ à, nó lại trốn rồi ai à ai à đuổi ai à ai à ai à ui đau đau đau đau đau đau Rồi vẫn trúng Hay quá Không, không máu Phải đánh cho nó choáng thôi Nó lại dùng cái chiêu dây dây rồi 5k máu Mày rồi, mày chết Mày chết với anh Sạch bụng nó ra luôn Yêu kinh khủng khiếp đảm tầm lợn ô oh, được một cái đồ được món được một món vũ khí mới rồi level 7 đam quá trời hơ hơ hơ Okay. cửa rồi Chốt cuối cùng ở đây rồi Ủ uh, 52 heo Uầy được đây Xong Đăng Complete Ok chúng ta đi về rồi gì Dưới này có gì đớp không nhỉ Không có à Teleport được không Đây rồi, Fast Travel Về luôn, hoàn thành nhiệm vụ Đây rồi, có lò rèn mới rồi. Ôi, rèn chiếc chìa khóa. Ui. Ui. Phải con từ nham thạch với cả nước kia mới rèn được chiếc chìa khóa xịn như này. Tell me more about key. The constructs are awakened. By Con's key unlocked. In fact, <laughs> Isn't that what troubles you? If wardens can resist... Sadly, this warden... Hmm. Then the sea... How will I know when I... Constructs are being most possessed but a frag... But through others course life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. Anh em muốn đọc thoại thì có thể um, pau lại để đọc nha. Còn mình là mình chỉ có chơi thôi. Trình độ tiếng Anh của mình hơi kém cho nên là mình vẫn giữ để cho anh em có có thể nhìn thấy câu thoại mình không cũng không skip nhanh ok bây giờ chúng ta đi tiếp rồi đi tiếp được rồi này lên một skill uhm, cộng cái này lửa cái này là gì teleport này là gì thì cái mươi phần trăm short time form vẫn phải cộng con này à ô cộng này vẫn chưa cộng được xuống dưới mà sai rồi mình hóa chó rồi này Ồ, cái này là quay ra ngoài chứ đúng không? Cái này là quay ra ngoài chứ đúng không? À, địa điểm chúng ta cần đến này à? Cái chỗ này à? Đây có một hòm chưa ăn này. Ờ, thế thì cái chỗ làm nhiệm vụ của mình đâu? là chỗ nào bên này cũng có một hòm chưa ăn bản đồ đi vòng phát mẹ à, gần hết map rồi xem ông này có cái skill gì mới không cho học học một chiêu em nào Allow me to show you how it's done. Ê à, con chó này, đập kinh đấy. Ơ kìa, thua à? Mẹ, dùng lọ máu phí vãi nồi. You're fast on your feet. You're slow to get up. Come on! The battle is far over! là kiểu gì anh né hết ui mẹ đập cho hai phát anh sắp thắng rồi À đấy, đập ba phát rồi rồi Mày hết chiêu nhá, chó Thua chưa? Thua chưa chó? Well, a battle won should never go unrewarded. You got lucky. Mayhaps I am too old to do this. If I'm to be your... I will tell you... Where can I find... Bathir, one by one. But Bathir, I only know that she's a beast of fire and smoke. Even I know the name. And eh, an old... All know the shadow. I have tried. I spent years... I returned home to my people. Tell me about Og. Ah, the mad... I had sight on the... Then Ogl... My bones have always told me of. What of Gorwood? Then why seek my... Corruption has taken... Gorwood is filthy with corruption. He must be put down. Ồ oh, 14k Rồi, nhiều trường đấy nhở mười ca học luôn Mẹ teo sơ chích À cho học luôn Học luôn đi làm nhiệm vụ thôi Giờ ông này chỉ để học võ thôi Tiêu hết có mẹ tiền rồi Harvest Gain 15% Increase Streak 101 dam Teleport tam ingredient grid đam dành vũ khí nhẹ chơi grid đam thôi vũ khí nặng mình chơi trang nhiệm vụ ở đâu nhỉ? Sợ quay ngược ra ngoài rồi Đâu ờ, quay ngược ra bên ngoài này nhỉ À Đánh con này cuối cùng à Ok, phát travel luôn cho nhanh. Đánh chỗ con mắt à? Đéo phải. À đây. Lại lên chỗ lửa. Lại lên nhánh bên lửa này làm gì tiếp theo đây? Mình mạnh rồi Mấy thằng này tép diu Xin lượng máu Sáp này Akane Gridam Trông có vẻ không ấy lắm nhỉ chưa đi được cửa này ui robot luôn ạ mình ngồi lên luôn dây thì mình leo qua hay đấy cái gì cái gì tao mạnh lắm rồi mày không biết à cái gì cơ tao vừa học được mấy miếng gò mới Green Dam là được ấy à nhỉ? hút máu à? tầm 200 máu phát Về như con dê luôn máu Uầy, giáp xịn đây rồi Wow Woohoo. Nice Execution change là gì? Hell on crit Uầy, có quả mẹ áo choàng chất đét luôn rồi